Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video clip ngày hôm nay của bên cơ sở Cường Phát Lộc. Thì hôm nay Cường nói với các bạn hôm nay nè, thì ờ, ở trên trên ờ, của Cường á thì có rất nhiều về cái lễ loại mà về tài xỉu nè. Đó, thì ờ, hôm nay á Cường nói với anh em về cái bộ môn tài xỉu nha. Cái bộ môn tài xỉu á thì nó có rất nhiều cách để chơi. Đó, thì từ xưa giờ anh em chơi á thì nó có ba cái cách để chơi. Đó. Thì thứ nhất là anh em lòn được hột này vào nha anh em. Đúng không? cái thứ hai là anh em chơi lòn dĩa cái thứ ba là anh em lòn nắp đúng không anh em nói chung là anh em phải lòn được ba cái này nhưng mà ba cái này đều có tan đó và cái thứ tư nữa là cái máy cảm ứng báo rung đây đây là cái máy cảm ứng báo rung là cái máy cảm ứng báo rung này có nghĩa là không tan là bắt bằng cảm ứng đó nhưng mà đánh nó rất là khó nha anh em đó nó báo về mặt nhất và mặt lục nó rất là khó nhưng mà để làm cách nào mà anh em không cần lòn bất cứ những sản phẩm ở trên màn hình đây ví dụ như là hột nè dĩa nè nắp hoặc là máy mà anh em vẫn chơi được đó là cái vấn đề đúng không anh em thì à, để chứng minh cho anh em thì hôm nay á mình giới thiệu tới anh em đó là cái máy phân mặt đó. máy phân nạp đây thì thường thường thì người ta gọi là máy phân âm đó anh em nhưng mà phân âm nó khác và phân mặt nó khác nha phân âm thì mình nói với thật sự là không có cái cái, cái máy phân âm máy phân âm thì rất là khó bên mình thôi nha còn mình không đụng chạm tất cả tất cả các cơ sở khác riêng cơ sở bên mình là không hoàn toàn mình khẳng định hoàn toàn cơ sở mình là không có máy phân âm chỉ có máy phân mặt thôi nha anh em đó đây nè đây là những bộ bốn bộ sản phẩm máy phân mặt chứ không có máy phân âm đó thì để bây giờ mình sẽ test cho anh em thì bây giờ á, thường thường vô sòng chơi đúng không thì cái đầu tiên người ta sẽ test hộp đúng không ạ cái thứ hai là người ta sẽ test nắp cái thứ ba là người ta sẽ test dĩa hộp là như thế nào hộp là thử qua 500 đúng không nước muối và đèn thì hôm nay mình sẽ thử qua 500 nước muối và đèn kể cả nắp luôn đó bây giờ đây là cái ly nước muối nè thì tất cả các hộp ở đây là hạt chợ mình sẽ thả vào hộp chợ nó sẽ nổi nha anh em đó thử nước muối sẽ nổi nếu như có tan nó sẽ chìm đúng không anh em ạ à? đó đây là tất cả các hộp chợ anh em thấy chưa hộp chợ nó nổi nè để cho anh em xem đây là hộp chợ nó nổi anh em thấy không đây đó nổi nha anh em rồi mình sẽ vớt ra đây là hộp chợ nha rồi tiếp đến mình sẽ thử qua 500 rồi mình sẽ thử qua 500 nha anh em đây là cục 500 đây là cục 500 nha anh em đó mình sẽ thử qua 500 hoàn toàn không tan nha anh em đúng không ạ rồi mình sẽ thử qua đèn nha bây giờ mình sẽ thử qua đèn nói chung là hột hột này là hột chợ hột không tăng tích mình sẽ thử qua đèn led luôn đó nhưng mà làm thế nào để đánh thì đó là một vấn đề nha anh em mình sẽ thử qua đèn cho anh em luôn đây đèn led nha anh em mình sẽ bỏ hạt vào nè cực kỳ trong luôn nha hột đây hột, hột không tan nha anh em đó anh em thấy chưa đó mình sẽ thử đúng không ba hột đây đúng không rồi mình thử qua dĩa nha anh em 500 nè dĩa nè không tăng tích nắp cũng vậy đúng không nắp nắp hoàn toàn sang chánh nha nắp 3D bên mình cung cấp nắp 3D này cực kỳ tốt luôn anh em đánh khỏi phải lo sẽ có những món đồ chơi cho anh em đó mình sẽ thử nắp đèn luôn nha trong nha anh em đây nắp 3D cũng trong luôn rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua mà anh em đó là cái máy này đó hôm nay cái video đây gọi là cái máy phân mặt đó gọi là máy phân mặt nha anh em nó sẽ có những nhịp báo mặt như thế nào như thế nào đó bây giờ mình sẽ đánh và thử cho anh em 10 chén đó 10 chén test cho anh em vài cây à, cho anh em xem chơi thôi nha anh em đó còn anh em muốn biết à, rõ hơn về cái máy này thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 đó để được cường tư vấn và cường sẽ chỉ cho anh em cách chơi về cái bộ máy phân mặt này đó rất là hay thì bây giờ nó có một công tắc anh em bật lên như thế này nha anh em đó máy sẽ báo rung một nhịp đó ok thì bây giờ cái máy này á đánh có thể cách từ 8 tách 1 mét đến 8 tách trở lại nha anh em đó nói chung là một mét quay đầu bao cho anh em một mét quay đầu đó thì bây giờ mình sẽ à, test vài cây cho anh em xem và cái sự chính xác của nó là bao nhiêu phần trăm nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ à, cầm trên tay và mình đánh luôn ok bây giờ mà nó là hai lục hai lục một nhất nè chén đầu tiên mình sẽ bỏ nha anh em chén đầu tiên là mình sẽ không đánh mình bỏ cho anh em đó bây giờ nó là bảo đúng không à bảo nhất bây giờ mình sẽ lắc nha chén này mình sẽ đánh nè nói chung là chén đầu tiên mình sẽ bỏ chén này mình sẽ đánh bây giờ chén này nó sẽ là có nhất nhị nó coi là nó phân mặt đó anh em nhất nhị xỉu thôi nha anh em chén này quýnh nhất nhị xỉu nha đúng không ạ à? nhất nhị xỉu có lẽ anh em anh, đó có nghĩa là quýnh mặt anh em đúng không nhất có là anh em thấy không nhất nhì xỉu có nghĩa là anh em ăn được hai đầu rồi nha anh em nhất nhì là ăn đủ nhất nhì xỉu ăn đủ nha chén này theo dòng tu con máy anh em bỏ không đánh đúng rồi chén này mình không đánh nè rồi chén này thì mình quýnh tam tam tứ nha anh em tam tứ tài xỉu viết mình mình sẽ quýnh mặt tam tứ tam tam tứ nói chung là tam tứ trong này sẽ có tam tứ nha anh em mình sẽ đến tam tứ ờ, xỉu thôi quýnh nhẹ cái này không kết quýnh nhẹ thôi nha anh em đó tam tứ xỉu có tứ nha anh em đúng không nè ăn đủ nha chén này bỏ không đánh nha anh em chén này bỏ không đánh nha chén thứ ba mình ăn hai chén liên tiếp rồi nha anh em chén này vẫn tam tứ một là tam tứ nha anh em tam tứ thì tam tứ quýnh xỉu hoặc tam tứ quýnh tài nha anh em nếu luôn mà mình sẽ quýnh xỉu cái này quýnh nhẹ thôi xỉu tam tứ xỉu tam tứ tứ ăn hai đầu quầy tiền nha anh em chán thứ ba mình sẽ quầy tiền đúng không ạ à? có tứ hai tứ là quýnh mặt thì anh em hai à, hai hai cái tứ nha anh em có nghĩa là máy đây là gọi anh em nên nhớ kỹ nha máy đây là máy phân mặt chứ không phải là máy phân âm nha anh em đó, máy phân âm bên cơ sở cường khẳng định bên anh em là kênh cơ sở cường không có máy phân âm chỉ có máy phân mặt thôi đó chén này vẫn tam chén này là lục tài đó anh em quýnh uh, uh, chén này là lục lục ngủ ngủ lục tài nha anh em quýnh ngủ lục tài thôi nha chén này quýnh ngủ lục tài đó có ngủ tài ăn đủ nha anh em thấy không anh em à đó mình sẽ test qua cái nắp đen nha anh em chén này chén này sẽ quýnh tứ tứ ngủ đó tứ ngủ tài mình sẽ quýnh tứ ngủ tài nha anh em đó có ngủ xỉu quê tiền đúng không anh em ạ à? quay tiền anh em thấy máy băng báo rung không cái này đây là cái dòng tua của máy anh em chơi anh em phải cảm nhận được đây là dòng tua máy thì chén này mình không nên quấn chén này mình bỏ nha anh em tại vì máy móc thì nó sẽ chạy theo dòng tua và nó báo cho anh em đó mình cũng như vậy nha anh em chén này mình bỏ này không đánh đúng không chén này mình bỏ nha chén này sẽ quýnh là ngũ lục ngũ lục tài đó mình sẽ quýnh ngũ lục tài nha anh em có ngũ nè ngũ xỉu phản đúng không ạ à? nhất uh, nhị uh, nhị tam nhị tam ngũ có ngũ nha anh em đó ngũ quay tiền chén này ngũ lục tài tiếp tục mình sẽ quýnh ngũ lục tài nha anh em có lục xỉu quề tiền đúng không ạ à? nó sẽ báo mặt thôi chứ không tài với xỉu thì hên xui còn nhưng mà mặt nó báo rất là chuẩn nha anh em hồi nãy giờ mình quánh không chặt cái nào luôn nha anh em riêng về mặt là cũng quánh không chục cái nào luôn đó thì à, mình sẽ test sơ qua vậy thôi còn à, anh em á muốn à, biết cách đánh chơi như nào đó chuyên về anh em quýnh mặt nha cái máy này chuyên về quýnh mặt nha anh em bao cho anh em ăn 8 phần trăm là cái có thể là tỷ lệ ăn anh em rất là cao đó thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường sinh chỉ anh em cách chơi về cái máy này và báo giá cho anh em luôn nha thì chúc à, anh em xem video á thì nhớ hay hay á thì anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho cường phát lộc nha anh em đó thì một cái à, một cái đăng ký của anh em một cái like thôi cũng là cái động lực cho cường làm những cái video mới nhất dành cho anh em nha rồi xin chào anh em hẹn anh em cái video tiếp sau